hiểu hơn về nó đây nắp và hột nó sẽ là một bộ một bộ đi kèm của nó sẽ là gồm nắp và hột và đĩa này là đĩa chợ các bác nhá các bác nhìn này nắp rất là đẹp luôn đó ở cái nắp này thì à, em đã đánh dấu cái chiều 0,25 của nó ở đây nó sẽ là tài và cái chiều ngược lại của nó thì sẽ là xỉu một lát nữa khi mà em lắc cho các bác thì khi mà cứ lắc về số 0,25 này nó sẽ ra tài còn chiều ngược lại kia của nó là xỉu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 một xỉu này hai xỉu này ba xỉu này bốn xỉu này năm xỉu này chuẩn chưa ạ và chiều này là chiều xỉu thì chiều ngược lại của nó sẽ là tài một là các có thể lắc chúi về đằng trước hai là các có thể xoay nắp xoay nắp thôi chứ mình không phải xoay đĩa nha chiều ngược lại của nó sẽ là tài này một tài này hai tài này chén này về xỉu chén này bị phản này các bác này tất nhiên là chơi tài xỉu là mình sẽ có chén phản rồi không phải là 10 chén nó có thể chuẩn được cả 10 cái cắm máy nó cũng không thể chuẩn 10 chén cả 10 được ví dụ như 10 chén mình sẽ dính phản hai hoặc ba chén thôi các bác nhá và đây đây chính là chén phản này vừa rồi mình lắc hai chén tài và bây giờ nó ra xỉu phản đúng không ạ ba chén tài này bốn chén tài này năm chén tài này đó năm xỉu năm tài phản một chén chuẩn chưa ạ vừa rồi thì em đã test thử cho các bác